đầu ba Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ được livestream vào lúc 3 h 30 chiều thứ năm hàng tuần và tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư và xin giới thiệu với cả quý nhà đầu tư là anh Toàn đến từ bộ phận research của công ty VN Direct và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cổ phiếu Vinhome VHM à, và đâu, sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu qua cho quý nhà đầu tư nghe về cổ phiếu Vinhome này thì cổ phiếu Vinhome được thành lập từ năm 2008 nhưng mà phải đến 2018 thì họ mới bắt đầu chính thức là lên sàn và trong cái thời điểm mà lên sàn từ 2018 cho đến 2021 thì cái diễn biến giá của cổ phiếu thì cũng chưa có tăng mạnh chúng ta có thể nhìn thấy là cái ban lãnh đạo của công ty thì sẽ có bao gồm hai nữ và hai nam và có cả người nước ngoài và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu qua cho mọi người nghe về cái kết quả kinh doanh của Vinhome trong 4 năm vừa qua thì chúng ta có thể thấy là cái tốc độ tăng trưởng của Vinhome cả à, Vinhome có cái doanh thu và cái lợi nhuận tăng trưởng đều của các năm và càng ngày sẽ càng cao hơn và cái cơ cấu vốn hóa thì hiện tại đã là hơn 300 nghìn tỷ đồng và sau đây thì tôi sẽ xin phép là được à, tóm tắt ba cái luận điểm tích cực chúng tôi nghĩ rằng là quý nhà đầu tư khi đầu tư vào Vinhome sẽ rất là lưu ý và sẽ là rất là yêu thích lợi điểm thứ nhất thì đấy chính là cái việc là cái tình hình vĩ mô nó đang thuận lợi và thúc đẩy cho cái thị trường bất động sản nhà ở năm 2021 cái lợi điểm thứ hai là đến từ cái việc là Vinhome là cái công ty có quỹ đất lớn nhất trong tất cả các nhà phát triển bất động sản Việt Nam và cuối cùng là Vinhome họ có hệ sinh thái của Vingroup qua đấy thì sẽ giúp cho nhà đầu sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái hoạt động kinh doanh của họ và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái ờ, luận điểm đầu tiên đấy chính là cái yếu tố vĩ mô thì là đang thúc đẩy tích cực đến cái thị trường bất động sản nhà ở năm 2021 và mời anh vàng có thể nói cho nhà đầu tư nghe về cái luận điểm này cảm ơn chị thì uh, mình sẽ đi vào từng luận điểm một cái luận điểm đầu tiên thì ờ, đó là về về mặt lấy các yếu tố vĩ mô sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản và đặc biệt là trong năm 2021 thì thứ nhất là đó là sự tăng trưởng trong tầng tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở thì ừ, chúng ta có tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện sắp xỉ dân số của một quốc gia trong nhóm ờ, bốn nước châu Á cộng lại đến năm 2045 kiến là sẽ chiếm khoảng 50% dân số và đặc biệt là cái ờ, tỷ lệ đô thị hóa đang tăng rất là nhanh hiện tại thì tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đang vào khoảng 40% so với các ờ, thị trường lân cận trong khu vực như là Thái Lan hay là Malaysia thì họ đều trên 50% và Malaysia 70% hay là những cái đất nước mà còn cao hơn Singapore rồi thì đất nước phát triển thì Việt Nam hiện nay ở mức 40% thì vẫn còn rất nhiều dư địa để, để, để mà tăng trưởng cái tỷ lệ đô thị hóa cái điều này sẽ dẫn đến sẽ thúc đẩy cái thị trường bất động sản ở các khu đô thị thứ hai là nguồn cung mới trên thị trường cải thiện trong năm 2021 thì trong quý 1 năm 2021 Hà Nội đã ghi nhận sấp xỉ 4.400 căn hộ bán mới tăng 270% tháng năm mức giá bán của các phân khúc trung cấp và cao cấp tăng đến gần 3 và 9% theo quý còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn cung hiện đang thiếu hụt và nguồn cung chủ yếu đến từ cái dự án ờ, Vinhomes Grand Park và hiện nay còn khoảng 6.200 căn vì thế ta có thể nói là Vinhomes đóng góp một cái lượng rất lớn vào tổng nguồn cung của cả thị trường đặc biệt ở Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thì với sự xuất hiện của Ocean Park và ờ, Smart City thì cũng là những nguồn cung chính cho thị trường bất động sản ở khu vực miền Bắc và thứ ba ta phải kể đến đó là môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản thì tính đến tháng 4 năm 2021 cho vay bất động sản tại Hà Nội chiếm gần 28% tổng nợ cho vay thị trường Hồ Chí Minh chiếm khoảng 13,5% và tăng 11,4% trong cùng kỳ năm 2020 mà còn lãi suất lãi suất chung đang hiện nay vẫn đang duy trì ở mức thấp và cái điều này thúc đẩy cái nhu cầu mua và đầu tư nhà ở trên thị trường. Vâng, à, tôi cũng rất là đồng ý với cả những cái à, quan điểm của anh Toàn về cái việc là những cái yếu tố thúc vĩ mô hiện tại là nó đang thúc đẩy thị trường bất động sản nhà ở của Việt Nam và nó là những cái à, thông tin rất là tích cực cho cái việc là mình có thể đầu tư vào những cổ phiếu bất động sản này thì có thể bổ sung thêm rằng là bên cạnh cái việc là có cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam thì ngoài ra nữa thì Việt Nam cũng đang là nước mà có dân, cơ cấu dân số vàng thì cái cơ cấu dân số vàng này thì mình sẽ thấy rằng là nhu cầu nhà ở trong tương lai sẽ rất là lớn khi mà những người từ tầm 20 đến 30 tuổi họ bắt đầu có thu nhập ổn định hơn và họ bắt đầu là nghĩ đến việc là có một ngôi nhà dành riêng cho mình và ngoài ra nữa thì nhưng mà tôi sẽ có một cái con sơn nho nhỏ ở cái luận điểm này thôi đấy chính là cái việc là cái môi trường lãi suất hiện tại là nó đang là thấp thì đúng là nó đang thấp thật nhưng mà mình đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu rằng là lãi suất có thể tăng trong thời gian tới ví dụ như là ở lạm phát ở bên mỹ thì hiện tại là đã vượt ở đã là cái mức mà cao hơn so với chính phủ họ dự kiến là Fed là đang dự kiến là khoảng 3 cộng trừ 0,5% hiện tại là đã dự kiến là 4% rồi thì cái này nó có thể làm dấy lên cái lo ngại là cái lãi suất của mình sẽ tăng và qua đấy thì là cũng sẽ khiến cho cái lãi suất Việt Nam cũng chịu cái áp lực phải tăng theo lãi suất Mỹ ngoài ra nữa thì là mình cũng thấy rằng là trên các báo đài của Việt Nam thì cũng đã nói rằng là cái chất lượng tín dụng của bất động sản và cho vay tiêu dùng của Việt Nam là cái quý 1 2021 này là đang có cái chất lượng tín dụng nó đang thấp hơn thì không biết rằng là cái con sơn rằng là trong tương lai thì cái mặt bằng lãi suất như thế này nó còn có duy trì được thấp lâu dài hay không mà và khi mà lãi suất mà giả sử để tăng 0,1 điểm phần trăm chẳng hạn thì nó có ảnh hưởng như nào đến cái ờ, triển vọng của Vinhome này? à, anh có thể ừ, thực ra thì ờ, vừa rồi thì Mỹ công bố cái tỷ lệ lạm phát mà vâng. ừ, đâu đó cũng 4% thì nó thì ra nó là từ cái nền thấp của năm 2020 và ở Việt Nam ấy, thì trong cái ờ, tháng tư vừa rồi thì tổng cục thống kê cũng đã công bố là CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 0,89% so với cùng kỳ năm trước tức là đây là mức tăng bình quân bốn tháng thấp nhất kể từ năm 2016 cho nên ở Việt Nam thì hiện là cái ổn định lạm phát nó vẫn chưa phải là một áp lực lớn vâng. và nghĩ là dựa theo cái, cái, cái, cái ờ, quan điểm của mình thì ờ, chính phủ sẽ, sẽ kiềm chế lạm phát ở trong cái mức mục tiêu là dưới bốn trăm vâng. và mặt bằng lãi suất thì mình nghĩ là cũng sẽ duy trì ở mức thấp vâng. à, thì ờ, đấy là quan điểm của chúng tôi trong cái luận điểm đầu tiên đấy là thứ nhất là về cái cơ cấu dân số thì tầng lớp trung lưu đang gia tăng tiếp theo nữa là cơ cấu dân số vàng sẽ giúp cho nhu cầu mua nhà ở sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai và yếu tố thứ hai là yếu tố cải thiện về nguồn cung còn về đối với yếu tố lãi suất thì mặc đúng là có concern về cái việc là lãi suất có thể tăng trong tương lai nhưng mà chúng tôi nhận định rằng là lạm phát hiện tại là vẫn đang ở trong mức kiểm soát của Việt Nam còn lạm phát của Mỹ thì hiện tại thì thì mặc dù đúng là nó là 4% nhưng mà bên Mỹ thì họ vẫn đang chú trọng nhiều hơn vào cái việc là ổn định nền kinh tế thay vì là kiểm soát lạm phát nên là chúng tôi tin rằng là những cái yếu tố này trong ít nhất là một năm tới thì một năm tới đến một năm rưỡi thì nó vẫn là support tích cực cho cổ phiếu Vinhome và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép sang cái luận điểm thứ hai ngày hôm nay đấy chính là cái việc là Vinhome đang là công ty bất động sản có quỹ đất lớn nhất tại Việt Nam và vâng đúng vậy thì Vinhome đang sở hữu một cái quỹ đất rất là lớn với 14 trăm hecta và bỏ xa cái, nhà phát triển bất động sản thứ hai là Novaland với 4.000 hecta thì uh, chính vì thế Vinhome sẽ trở thành nguồn cung nhà ở và căn hộ phân khúc vào tập trung và cao cấp chủ lực thị trường trong rất rất nhiều năm tới nữa và với cái cái um, quỹ đất khổng lồ như này thì chúng tôi đã dự đoán trong một báo cáo gần nhà định thì là Vinhome sẽ có thể duy trì được cái sự tăng trưởng của, của, của họ trong vòng ít nhất từ 10 đến 15 năm nữa. Vâng. À. Thì uh, hiện tại, thời điểm hiện tại thì nguồn cung chủ yếu của Vinhome đến từ ba dự án lớn và đại dự án là đó là Ocean Park Smart City ở Hà Nội và Grand Park ở Thành phố Hồ Chí Minh thì ba đại dự án này triển khai với tổng là 140.000 căn hộ và hiện nay tính đến thời điểm hiện tại thì Vinhomes còn khoảng 52.950 tỷ đồng bên cũng chưa ghi nhận từ ba đại dự án này cho nên Vinhomes có rất nhiều cái dư địa để mà có thể bổ sung doanh thu trong tương lai. Vâng, à, thì à, quý nhà đầu tư cũng đã nghe qua về cái à, quỹ đất của Vinhomes thì tôi cũng muốn uh, kỹ hơn cho mọi người nghe về cái quỹ đất triển vọng của Vinhome là nó cụ thể là như thế nào thì ở đây tôi có một số cái thống kê nhỏ rằng là nếu mà mình nhìn thì mình có thể thấy rằng là bốn cái thành phố lớn nhất mà hiện tại đang có à, à, ba cái cụm thành phố lớn nhất mà hiện tại đang có các dự án của Vinhome đấy chính là Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng và Hồ Chí Minh thì trong đấy thì Hà Nội vẫn đang là những cái dự án mà có tỷ trọng lớn nhất tuy nhiên là đây là những cái chủ yếu 25% này thì là chủ yếu là những cái dự án đã triển khai rồi và những cái chưa dự tương lai của họ thì sẽ đến từ là Hồ Chí Minh và Hạ Long, Hải Phòng. Ngoài ra nữa thì mình có thể nhìn thấy là ở trong này thì chúng tôi có tính thử là cái ờ, FPV của của tất cả các dự án của Vinhome ở đây và ở trong này thì có cái list các dự án của Vinhome thì cái list này là cái list chưa update bởi vì do là hiện tại là doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình là sẽ ờ, thông báo lại cho bên các bên phân tích các bên và chính vì thế cho nên là nó chỉ mang tính tham khảo quý nhà đầu tiên lưu ý đến vấn đề này à, thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây là đang có là 23% là quỹ đất hiện tại của Vinhome là mới được triển khai thôi còn lại là 77% là hiện tại là họ có quỹ đất nhưng mà chưa triển khai cái gì và mình cũng có thể nhìn thấy rằng là các dự án của họ thì được chủ yếu sẽ triển khai là từ sau từ sau năm 2020 nghĩa là triển khai xong sau 2025 thì là cái tận 63% cái tổng giá trị chúng tôi đang tập tính ở đây thì là sẽ là phải sau 2025 thì mới xong thì thành ra là tôi cũng có một cái vấn đề rất là quan tâm rằng là nếu mà mình đầu tư vào Vinhome đúng là quỹ đất lớn nhưng mà thế thì có phải là để mà những cái thứ này nó thành giá trị thật cho công ty thì chúng ta phải chờ đến tận 2025 nghĩa là 4 năm nữa hay không? Thực ra thì Vinhome có một cái pipeline mà vâng. đường đi của họ về những cái dự án nào sẽ phát triển phát triển năm năm bao nhiêu rất là rõ ràng và, vâng. và họ cũng cập nhật thông tin liên tục ví dụ như là ở đây chúng ta có hai dự án khổng lồ của Vinhome trong thời gian tới có thể là cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 là bắt đầu sẽ triển khai đó là Green Hà Long và Green Hà Long và, vâng. Vinhome Cần Giờ và vâng. ừ, ờ, Long Beach Cần Giờ vâng. thì ờ, hai dự án đối với dự án Long Beach Cần Giờ thì đang xin phục người khác còn đối với ờ, dự án Cần Giờ thì đang thực hiện cải tạo đất tức là Vinhome sẽ phải phải lấp biển đấy thì họ thường thường cái phát hotline của Vinhome cực khá là chính xác và trên cái quan điểm mà khi chúng tôi đã đã liệt kê như này và tính NDP thì mình đã chiết khấu về cái giá thời, thời điểm hiện tại rồi à. thế nên ở đây cũng là mà cái rủi ro pháp lý mà chúng tôi nhìn thấy trong khoảng đối với thị trường sản thấp vâng. do đó thì đây cũng là một con số cũng khá là đáng tin cậy và vâng. có thể À, vâng, thế thì uh, tôi sẽ ờ, giải thích thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái từ chiết khấu thì như anh Toàn anh ý có nói về cái việc là đã chiết khấu về hiện tại nghĩa là sao nghĩa là ở đây là chúng tôi là có dự kiến là trong tương lai thì Vinhome sẽ triển khai các dự án này và họ sẽ có thu dòng tiền và lợi nhuận là ví dụ như là 2024, 2025 thì giả sử như là cái dòng tiền của năm đấy họ thu là 100 tỷ thì chúng tôi đã chiết khấu về là nó sẽ chỉ khoảng tầm là khoảng 60 70 tỷ thôi. Nghĩa là cái giá trị này là nó đã về cái thời điểm hiện tại rồi và chúng ta sẽ thấy là là nó vẫn còn rất nhiều outside của cái dự án là như vậy thì ý của anh Toàn nói về cái việc là chiết khấu về hiện tại nó là như thế và thế thì tôi sẽ sang cái luận điểm thứ ba ngày hôm nay đấy chính là cái luận điểm à, về việc là hệ sinh thái Vingroup là nó sẽ giúp cho Vinhome sẽ có được kết quả kinh doanh tốt hơn thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả nghe thì uh, Vinhome như các bạn biết thì Vinhome nó là cái sinh sống của à. tập đoàn Vingroup nó là uh, công ty và tạo nên dân thu hoạch được chính trong tập đoàn thì đối, đối với những cái dự án của Vinhome thì xung quanh luôn luôn có những cái hệ sinh thái rất là đa dạng từ ờ, bệnh viện à, trường đại học hay là hiện tại có ví dụ như là Ocean Park chúng ta có thể có các dự án của Vinpearl đang xây dựng như ờ, là Safari wow. Vâng. đó thì những cái những cái hệ sinh thái này sẽ phần nào đó ừ, là khiến cho các dự án của Vinhome hấp dẫn hơn và khi chính vì thế mà những cái tỷ lệ mở bán của bình hôm khi mà đã khi mà được mở bán ra ấy, ừ. thì luôn luôn đạt chín mươi chín mươi phần trăm ờ, tiền hấp thụ vâng. đấy thì điều này tôi nghĩ là cái hệ sinh thái này sẽ là một cái điểm tích cực cho bình hôm ngoài ra lúc nãy mình cũng chưa đề cập đến đó là bình hôm tận dụng cái lợi thế của VinFast vâng. Ừ, trong tập đoàn Vingroup thì họ cũng có sử dụng các quỹ đất của mình để lấn sân sang cái bất động sản công nghiệp vâng. và hiện nay họ đang phát triển ba dự án thì ờ, dự kiến tất nhiên là tỷ lệ tỷ lệ doanh thu của ba dự án này trong tỷ lệ doanh thu tổng doanh thu của cả ờ, Vinhome rất là nhỏ so với bằng sàn nhà ở tuy nhiên đây cũng là một cái mà tận dụng được cái sinh thái à. à, thì tôi cũng muốn hỏi thêm rằng là ngoại trừ cái việc là có hệ sinh thái như này thì sẽ giúp cho Vinhome là họ sẽ có cái tỷ lệ mở bán rất là cao khi à, cái tỷ lệ đầy à, cái tỷ lệ ờ, hấp thụ rất là cao khi mà ờ, mở bán ngày đầu tiên ngoài ra nữa thì cái giúp cái này có giúp cho họ là có thể bán được cái giá là cao hơn so với những cái nhà bất động sản khác mà cùng vị trí không anh đúng rồi thường thì vào những cái dự án đội vinhome mà so với cùng các tân vâng. thì họ thường thường có giá bán cao hơn bởi vì là hạ tầng hơn vâng đấy thì uh, tôi cũng muốn tóm tắt lại cho quý nhà đầu tư nghe về các ba cái điểm tiêu tích cực ngày hôm nay của vinhome thì lợi điểm tích cực đầu tiên chính là cái việc là cái yếu tố vĩ mô thuận lợi thì sẽ giúp cho thị trường bất động sản nhà ở sẽ ờ, bùng nổ từ năm 2021 2022 và trong này thì chúng tôi có quan sơn đến cái yếu tố là lãi suất có thể tăng trong thời gian tới do bị áp lực từ lạm phát thì chúng tôi nhận định rằng là mọi thứ là nó vẫn sẽ trong tầm kiểm soát và mọi thứ vẫn sẽ có tích cực với cả cổ phiếu này và cái ý thứ hai là đến từ cái việc là quỹ đất của Vinhome thì sẽ ờ, rất là to và gấp nhiều lần so với cả những cái nhà phát triển bất động sản thứ hai và chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là có một cái nhược điểm là Vinhome là những cái, cái dự án của họ là sẽ triển khai trong một cái thời gian tương đối xa mà có thể thực hiện hết nhưng mà tuy nhiên thì cái ưu điểm ở đây là gì là họ thường xuyên là đúng hẹn với cả những dự án mà họ lên kế hoạch và ngoài ra nữa thì là những cái dự án này thì chúng tôi đã chiết khấu về cái giá trị hiện tại nghĩa là giả sử như là mình tính là cái Vinhome này đã cái giá tính hết tất cả dự án vào là 300 thì hiện tại là chúng tôi chỉ đang tính khoảng tầm trăm giường bởi vì do là cái thời gian triển khai là phải 4 đến 5 năm nữa và cái yếu tố cuối cùng là đến từ cái việc là hưởng lợi từ hệ sinh thái của Vingroup thì ở đây cái việc hưởng lợi Vingroup thì họ có bệnh viện và hệ thống trường học hệ thống hệ thống du lịch sinh thái và những cái thứ này thì sẽ giúp cho họ là có được cái tỷ lệ mở và hấp phụ khi mà mở bán rất là cao so với đối thủ ngoài ra nữa thì là cái giá bán của họ cũng sẽ tốt hơn qua đấy thì là cái biên lợi nhuận gộp của họ cũng sẽ cao hơn và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông hơn trong tương lai và bây giờ thì tôi sẽ sang ba cái điểm tiêu cực ngày hôm nay của tôi về việc mà tôi cảm thấy là tôi cần phải sơn khi mà tôi đầu tư vào cổ phiếu Vinhome thì cái luận điểm đầu tiên chính là cái việc là dịch Covid hiện tại là nó đang trong cái tình trạng rất là khó khăn và cái này thì tôi quan sơn là nó có thể ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và cái tiến độ bán hàng của Vinhome trong tương lai và cái yếu tố thứ hai là tôi thấy là cái vật liệu xây dựng cũng đã tăng mạnh từ đầu năm đến giờ cái giá vật liệu xây dựng đã tăng mạnh thì cái này nó ảnh hưởng đến chi phí của nhà phát triển bất động sản và cái cuối cùng là tôi thấy cái hệ thống công ty mẹ và công ty con của Vinhome khá là phức tạp sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư khi mà đầu tư trong tương lai và sang cái luận điểm đầu tiên thì như chúng ta đã thấy thì là năm nay là chúng ta sẽ dự kiến là có rất là nhiều dự án sẽ triển khai vào quý 3 và quý 4 năm 2021 nhưng mà tình hình hiện tại thì mình đang nhìn thấy là covid đang càng ngày càng diễn biến phức tạp hơn thì cái này có thể nào có ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của Vinhome năm nay không anh? Vâng, ờ, thực ra thì mình muốn quay lại từ những cái đợt mà covid mới bắt đầu xuất vâng, hiện năm tổng năm 2020 ở Việt Nam thì khi đó cái, cái sự giãn cách đầu tiên đó là gần như một cú sốc với các doanh nghiệp và thì khi đó thì các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn là covid à. tuy nhiên thì sau đó thì nam kiểm soát khá tốt thì trong một cái giai đoạn dài đấy thì các doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số và tập trung vào xây dựng các cái nền tảng bán hàng online và vinhome cũng đã xây dựng được xong kênh bán hàng online đó à. thì cũng nghĩ là ở cái thời điểm hiện tại dịch covid hiện tại thì ờ, cái mức độ ảnh hưởng của nó lên các doanh nghiệp bất động sản không còn nhiều nữa vâng. đâu đó nó vẫn ảnh hưởng bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bán hàng trực tiếp vâng. tuy nhiên là uh, họ có thể có những cách bán hàng online và vâng. còn những dự án mà họ đang phát triển họ vẫn sẽ tiếp tục với thôi cái tỷ lệ bán hàng online có cao so với việc là bán hàng trực tiếp không ạ? Vâng, cái này thì chúng tôi không có à, vâng biết là cái cái cái lĩnh tập trung đâu và mà nếu không đạt được một đạt mức cao thì nghĩ là vâng. họ tận dụng được cái và và vâng. vâng, thì nghĩa là đối với cả cái rủi ro này thì chúng tôi nhận định rằng là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến à, công ty trong thời gian tới và cái việc là mở bán trực tiếp thì có thể thay thế được bằng một việc là họ sẽ mở bán online và cái điều quan trọng nhất đối với là cái việc hấp thụ bất động sản thì sẽ đến từ cái việc là cái mặt bằng lãi suất và cái yếu tố về cái vĩ mô tình hình vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tiêu cực thứ hai thì ở đây tôi có một cái thống kê nhỏ về việc là tôi thấy là cái giá nhà từ đầu năm 2021 đến giờ là tăng 9,2% tuy nhiên giá thép xây dựng thì đã tăng 25% rồi nghĩa là tăng rất là cao so với cả cái giá nhà tăng được thế thì cái điều này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp qua đấy là ảnh hưởng đến lợi nhuận không ừ, thực ra thì ông cũng đã chia sẻ dạ vâng ở, ở, ở meeting vừa rồi thì ờ, họ thường thường thì họ sẽ ký một hợp đồng dài hạn với nhà thầu xây dựng và vâng. chính vì thế mà trong ngắn hạn họ không bị ảnh hưởng gì cả bởi vì là họ vẫn giữ được cái cái cái, cái, cái hợp đồng dài hạn đó và giá mức giá đó tuy nhiên thì nếu mà cái mức mức vật liệu xây dựng cụ thể mức khác đi khác vâng. hiện nay chỉ khoảng năm phần trăm tổng chi phí xây dựng đúng vâng. không? thì nếu mà tiếp tục duy trì cái mức cao là trong vòng 2 năm nữa và thì Vinhome có thể giảm bị giảm khoảng 1 đến 2 phần trăm điểm điểm phần trăm trong cái lợi nhuận mà vâng. thì nó cũng không phải là quá là mình nghĩ là cái mức giá này sẽ mức giá thẻ hiện tại và vâng. không duy trì được nghề trong một, một thời gian quá dài và vâng. nó sẽ biết điều chỉnh và vậy thì nghĩa là chúng tôi có một cái kết luận rằng là cái là hiện tại là cái thế giới đang bước vào một cái chu kỳ tăng giá mới của các hàng hóa cơ bản và ở đây thì sẽ có hai nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi à, có một nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi là nhóm vật liệu xây dựng nhóm không được hưởng lợi ở đây sẽ là nhóm xây lắp là cái nhóm bất động sản thì là nhóm trung lập họ vẫn sẽ duy trì được cái biên gộp của họ như cũ và bây giờ thì tôi sẽ sang cái ờ, luận điểm tiêu cực cuối cùng của tôi ngày hôm nay đấy là việc là hiện tại là Vinhome đang có là 33 công ty con và là một thành viên trong cả một tập đoàn Vingroup thì thì cái việc là họ có công ty mẹ và công ty con rất phức tạp như này thì họ sẽ có thể là ví dụ như là chuyển cái lợi nhuận của họ ra ngoài chẳng hạn hoặc không thì là ví dụ như là họ có thể làm thay đổi cái báo cáo tài chính tùy theo mục đích của họ ví dụ như là khi mà thời điểm trước khi lên sàn thì họ sẽ làm cho lợi nhuận tốt hơn và sau khi lên sàn xong rồi hay sau hay là sau khi phát hành xong rồi thì họ lại sẽ làm cho cái lợi nhuận nó kém đi thì những cái thứ này là nó có phải là rủi ro không ừ, thực ra thì cái cái bộ máy ừ, tạm nghề thì vâng. có thể dễ dàng nhìn thấy ở các các cái doanh nghiệp bất động sản vâng. phát triển bất động sản vâng. đặc biệt là những doanh nghiệp lớn như Vinhome, Novaland chúng ta thấy rất rõ vâng. bởi vì là họ thường họ sẽ có những cái doanh nghiệp dự à, án có nghĩa là một cái doanh nghiệp đó họ sẽ sở hữu cái dự án đó và Vinhome sẽ sở hữu mà gián tiếp qua doanh nghiệp mà. Vâng. thì cái điều này sẽ làm cho cho Vinhome dễ dàng quản lý hơn và vâng. dễ, trong cái việc hạch toán kế toán hơn mà. Vâng. chứ còn bởi vì là đặc thù của của doanh nghiệp bất động sản thì họ sẽ không có nhiều cái giao dịch trong nội bộ mà. cho nên là mình nghĩ là cái, cái rủi ro mà như nói thì là không, không xảy ra ở doanh nghiệp của Vinhome thì thường thì các doanh nghiệp sản xuất thì nó sẽ dễ làm cái điều này hơn vì có, có nhiều người giao dịch trong nội bộ là con mẹ hộ của con nhưng mà ở các doanh nghiệp bất sản thì không thì điều này xảy ra là để họ bán khách hàng vâng à, và thế là chúng tôi cũng sẽ tóm tắt lại với các cái luận điểm này thì là mặc dù là họ sở hữu rất là nhiều công ty mẹ công ty con tuy nhiên thì Vinhome lại có rất là ít giao dịch nội bộ giữa các nhóm công ty này và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể thấy là cái việc chia công ty mẹ công ty con là cần thiết để cho họ có thể dễ dàng quản lý dự án và sau đây thì chúng tôi sẽ ờ, tổng tóm tắt lại ba cái luận điểm tiêu cực ngày hôm nay của chúng tôi đấy là thứ nhất là về cái tình hình dịch covid thì đúng là nó có trở nên căng thẳng tuy nhiên thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp bất động sản bởi vì do họ có thể mở bán hàng online và cái nhu cầu tiêu thụ bất động sản thì phụ thuộc nhiều vào tình hình vĩ mô cái ờ, độ tuổi dân số và ngoài ra nữa thì là mặt bằng lãi suất còn đối với cả cái việc là rủi ro về việc giá vật liệu xây dựng tăng và trong khi giá nhà thì chưa tăng nhanh như vậy thì ở đây thì mọi mọi cái chi phí tăng thêm đấy nó sẽ ảnh hưởng vào nhóm xây lắp thay vì là cái nhóm phát triển bất động sản này và cuối cùng là đối với cả cái hệ thống sở hữu công ty mẹ và công ty con phức tạp thì đây là cái điều cần thiết để họ có thể quản trị cost và revenue của doanh nghiệp tốt hơn ngoài ra nữa thì là doanh nghiệp hôn cũng không thể có nhiều giao dịch nội bộ để có xuất hiện cái rủi ro là về chuyển lợi nhuận ra ngoài mà chúng tôi quan concern và sau đây thì chúng tôi sẽ xin phép là kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi và sẽ sang cái phần à, Q&A hỏi đáp của quý vị khán giả đối với cả cổ phiếu Vinhomes Vâng, nếu mà quý nhà đầu tư có câu hỏi nào đối với cổ phiếu hôm thì hãy à, comment ở trên à, web của chúng tôi để chúng tôi có thể comment ngay trong cái buổi livestream này thì chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư trong lúc đợi các nhà đầu tư đặt câu hỏi thì vâng. muốn chia sẻ một chút về, về cái kết quả quý một của Vinhome à, vâng, vâng. và cái, cái cái luận điểm đầu tư cho giai đoạn tới vâng. thì để cho các nhà đầu tư nhà đầu tư có thể có một cái nhìn vâng. tổng tương lai thì ờ, ở trong quý một thì doanh thu của chúng tôi tăng rất là mạnh, tăng gấp đôi vâng và nhưng mà lợi nhuận dòng thì lại giảm mươi một phẩy 21,2% và cái điều này cũng chắc là cũng khiến các nhà đầu tư cảm thấy khó hiểu một chút và vâng. thì tại sao thì đó là do cái cái cái, cái ở ờ, ờ, quý một năm 2020 họ có một cái ờ, họ bốc lợi nhuận từ việc bán buôn rất là lớn và cái cái đợt bán buôn này đi vào trong trong lợi nhuận tài chính và vâng. dân tài chính vâng. như thế mà mà ở quý một năm và vâng, chính vì thế mà đi thẳng vào doanh thu và vâng, đấy thì thực tế là họ chỉ hạch toán giữa doanh thu tài chính và doanh thu mà thuần họ thôi và vâng. thì, thì chính chính vì điều đó thì họ mà dùng giảm 21,2 phần trăm mà tuy nhiên là quý một vẫn là là thường là quý ờ, thấp điểm mà ừ, và đối với Vinhome thì mình nghĩ là nên chú ý đến Vinhome trong trong khoảng quý 3 khi mà họ mình sẽ mở bán ba cái dự án tương đối lớn là Water Park ở Đan Phượng uh, Dream City là Ocean Park giai đoạn hai và Vinh Hồng Cổ Loan đó, thì từ quý ba trở đi thì những nghĩ là đến đến thời gian mà lên xem xét đến Vinh Hồng vâng à, nghĩa là ở ờ, update kết quả kinh doanh quý một của chúng tôi thì uh, tóm gọn lại là chúng tôi là kết quả kinh doanh quý 1 hiện tại của Vinhome là đang là không tích cực lắm bởi vì do là tăng trưởng lợi nhuận âm 21% và cái điều này mình cũng có thể thấy là cái diễn biến giá cổ phiếu trên à, sàn chứng khoán cũng không được tốt như là những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng hay là nhóm thép và ngoài ra nữa nhưng mà tuy nhiên thì trong vòng quý 3 và quý 4 thì Vinhome có thể là một cơ hội đầu tư rất là tốt bởi vì họ sẽ mở bán những cái dự án quan trọng của họ và nó sẽ là tiềm năng về lợi nhuận của họ trong tương lai và bây giờ thì tôi sẽ à, sang phần À, Q&A với cả quý nhà đầu tư thì à, đây có bạn Dasani Cherry hỏi một câu là chuyên gia đánh giá về việc Vingroup phát hành trái phiếu bảo lãnh bằng quyền Vinhome ạ và thứ hai là rủi ro lớn nhất của việc đầu tư vào Vinhome à, xin cảm ơn chuyên gia ờ, thì cái tin này là Vinhome à, Vingroup phát hành trái phiếu chuyển đổi uh, à, Vinhome với giá thực hiện là 123 nghìn à. thì mình để 123 nghìn thì thực ra cái điều này không ảnh hưởng nhiều dám đánh giá được cái thôi à, thì bởi vì là họ sẽ Vingroup họ sẽ chuyển đổi bằng cái lượng sở hữu của họ của Vingroup tại Vingroup mà mình nghĩ là không mà ý thứ nhất là gì? À, câu thứ hai là rủi ro lớn nhất mà anh thấy nếu mà anh đầu tư vào Vinhome ừ, rủi ro Vinhome thì cũng như là rủi ro của các doanh nghiệp bất động sản thì đó là rủi ro lớn nhất về pháp lý à. họ sẽ có thể triển khai chậm hơn do tiền pháp lý cái dịch bệnh chẳng hạn mà, mà tiến hành nên pháp bị chậm hơn à. vậy thì cái điều đấy nó có thể làm chỉ cần họ chỉ cần chậm tầm một hai quý thôi mà thì là cái việc ung thư nó sẽ nó sẽ domino và chậm chậm để cho thời gian tiếp theo sau đó mà thì đấy là cái ung thư tần nhất và ngoài ra thì do về lãi suất của mình đã phân phân thích rồi mà vâng. à còn đối với tôi thì quan điểm của tôi thì cái việc rủi ro lớn nhất khi mà đầu tư vào Vinhome thì cũng là sẽ liên quan đến lãi suất và thì hôm nay thì tôi sẽ xin phép là sẽ dự à, ngừng, à, ngừng chương trình tại đây khi à, khi mà đã hết câu hỏi và sẽ à, hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong cái chương trình tuần sau vào năm ba giờ 30 chiều thứ năm tuần. À, xin phép chào tạm biệt và cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi ngày hôm nay.